Phần mở rộng vốn từ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thành thị và nông thôn. Đây là từ gọi chung, ta có thể gọi chung là thành phố. Nào, cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu qua từng bài tập 1. Chúng ta sẽ đến với bài thứ nhất. Yêu cầu của bài 1 là nối tên thành phố với vùng miền nước ta có thành phố ấy. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch qua khắp các vùng miền và xem con có nhận diện được thành phố ấy, tên vùng miền ấy nằm ở miền nào của nước ta không? Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Phần mà các con đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là bản đồ của nước Việt Nam mình với hình chữ S quen thuộc. Và chúng ta chia thành 3 miền, đó là miền Bắc, miền Trung và khu vực miền Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm các tỉnh thành phố thuộc các vùng miền này nhé. Cô giới thiệu một số tỉnh, thành phố và chúng ta sẽ nhận diện xem ở vùng miền nào. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu với phần thứ nhất, ở cột thứ nhất. Việt Trì Việt Trì là thành phố ở khu vực miền Bắc. Thái Nguyên cũng ở miền Bắc. Huế có lẽ với các con khá thân thuộc cố đô Huế ở khu vực miền Trung, Cần Thơ ở khu vực miền Nam. Tiếp theo, Nha Trang, thành phố biển Nha Trang chắc không xa lạ với các con ở khu vực miền Trung. Biên Hòa thuộc miền Nam, Nam Định thuộc miền Bắc, Vinh thuộc khu vực miền Trung. Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn rồi ở miền Nam.